Từ một phút tình cờ anh biết rằng mình mong nhớ Và từ một phút tình cờ anh thấy nhẹ nhàng bất ngờ Ta đã từng đi đến tận cùng thế giới tìm một ai đó Cho đến phút giây ta vô tình biết rằng ta tin